Hello, xin chào tất cả các bác cùng quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 à, Hôm nay nhà thông minh 17 mới chuyển ra văn phòng mới các bác nhé Thì hôm nay thì bên em sẽ quay trực tiếp báo giá tất cả các dàn thiết bị âm thanh chính hãng tại thành phố Thái Bình Được phân phối bởi uh, nhà thông minh 17 Cùng đến với những thương hiệu như là uh, à, DB Autic, à, nhà thông minh 17 được ủy quyền và TD Autic CF e nữa các bác nhé Đấy, thì hôm nay thì em vừa mới khai trương văn phòng xong cái ờ, hôm trước em đã làm xong rồi nhưng mà do cái ờ, phòng nhà mới ấy, nó bị vang các bác nhé nó bị âm thanh nó bị dội nhiều quá do ở đây là em đã có rất là nhiều cái cửa kính này cửa kính này đấy thế là đi ờ, lắp ở đâu mà nhà mà nhiều cửa kính này nền thì em cũng chưa trải thảm nên là nó bị vang nên là em chưa test được âm thanh cho các bác nhé thì hôm nay phòng em làm thêm thì ở đó thì em có lắp thêm tiêu âm này các bác nhé đây các tấm này là các tấm tiêu âm Ờ, nó có các cái lỗ để nó âm thanh nó chui vào và bên trong này thì nó có các cái bông khoáng tiêu âm các bác nhé Đấy, bông khoáng tiêu âm này và em phải lắp thêm cả rèm nữa các bác nhé đây là hệ thống rèm em mới lắp thêm để tiêu âm Đấy, chính vì vậy vậy là em lắp em đã hoàn thiện lâu rồi nhưng mà em nghe âm thanh nó chưa được nên là hôm nay em mới quay video cho các bác xem và hôm qua thì em còn phải trải thêm cả cả cả đệm nữa nhé đệm trên ghế này để tiêu âm đi này đấy các tấm tiêu âm đằng sau này rèm rất là nhiều rèm nhưng mà âm thanh hôm nay nó đạt được khoảng 90 phần trăm rồi các bác nhé ờ, trong cái phòng này thì thì hiện tại test nó cũng được 90 phần trăm rồi nó vẫn còn hơi bị vang một chút ở súp súp thì nó vẫn có nghĩa là phòng nó chưa đạt, chưa được đạt cái tiêu chuẩn để mình test chất âm nên là em vẫn còn đang cố gắng khắc phục uh, về cái nhà mới thì nó nó nó nó nó nó nó, nó hơi uh, tất cả sơn các thứ nó hơi bóng nó là bóng hết đâm ra là cái độ vang dội nó vẫn còn nhiều đó thì ờ, bên em cũng đang cố gắng làm sao cho các bác nghe xem trải nghiệm trực tiếp âm thanh nó tốt nhất đấy thì hôm nay thì ờ, em làm một video quay trực tiếp tất cả các bộ dàn bên em và báo giá cho các bác uh, để bác có thể cập nhật được giá từng sản phẩm một các bác nhé để chúng ta sẽ có thể lựa chọn những thiết bị vừa tầm tiền chơi Tết và tất cả là hàng chính hãng hết các bác nhé Nhà thông minh 17 vẫn nói là cam kết bán cho tất cả các bác là dàn chính hãng 100%. Đấy thì hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều thương hiệu như là ST Audio này, TD, DB Acoustic, uh, ờ, TACT các bác nhé. Và TN. Đấy. CF các bác nhé. Đấy thì hôm nay em sẽ làm một vòng báo giá từ ngoài đi. À, vẫn uh, như mọi lần thì em sẽ cập nhật giá của hôm nay là uh, ngày uh, mùng 1 tháng 11 các bác nhé đấy thì hôm nay em sẽ lên cho các bác là một con uh, loa TD Acoustic uh, con này loa bắt đồng trục các bác nhé đợt trước thì em cũng quay nhiều về con này rồi đấy một con loa bát đồng trục 12 triệu các bác nhé bát 30 à, bát đồng trục bên cạnh này thì là nước sơn uh, phủ bóng màu xanh đấy đến uh, từ thương hiệu TD Autic con này có giá là 12 triệu các bác nhé chính hãng tiếp theo thì chúng ta đến một đôi loa ST audio à, cùng với lại à, cái thương hiệu CF thì cái đôi loa này được à, phân phối bởi tập đoàn AVV Việt Nam các bác nhé Đấy, công ty xuất nhập khẩu AVV Việt Nam nhập khẩu và phân phối thương hiệu ST của Mỹ các bác nhé Đấy, đôi loa ST thì hiện tại đôi loa ST này thì bên em đang phân phối với giá là 12 triệu 500 một đôi các bác nhé Đấy, hiện tại thì em lắp rất là nhiều đôi loa ST này thì cho tiếng bass đánh sâu uy lực và tiếng hát cũng rất là trong trẻo và một cái sản phẩm mà không thể thiếu nhắc đến đó chính là loa của TDL TDLTIC e mẫu ES12 à, ờ, Một con ờ, màng lưới chắc chắn, khỏe khoắn mà bên nhà em cũng lắp khá là nhiều con này thì ờ, rất là trâu bò các nhé em lắp khoảng hơn 100 đôi nhưng mà không có một đôi nào từ ngày lắp giờ không có một đôi nào bị lỗi cả bởi vì là nó, tiếng của nó két chép kèn của nó rất là trâu bò đấy và đặc điểm con này hát sẽ chống rít mic rất là tốt các bác nhé nước sơn sơn cát này Đấy, nước sơn cát chống chảy xước logo đánh phát sáng và tiếp theo đó là một đôi loa à đây, em chưa quên mất chưa báo giá đôi loa này đôi loa này hiện tại đang có giá là 13 triệu các bác nhé đó đôi loa TD ES12 hiện tại đang có giá là 13 triệu các bác nhé và chúng ta sẽ đến cùng với một cái phân khúc giá rẻ hơn đó là TACT các bác này TACT các bác nhé đấy thì mã này em nhớ không nhầm là mã của nó là KH71 7012 thì ờ, con này ờ, bên em đang bán với giá là 6 triệu các bác nhé rất là rẻ 6 triệu 6 triệu một đôi loa full bắt 30 chính hãng các bác nhé đến từ thương hiệu TACT mã là R đây đó chính hãng 6 triệu một đôi Đấy. phân khúc giá rẻ phần khúc tập trung lại tiếp đến với một ờ, đôi loa KTV 12 của TD Arctic các bác nhé Design Italy các bác nhé sản phẩm chính hãng này Đó. mẫu này thì uh, chuyên cho phòng hát các bác nhé phòng hát thì anh em gia đình chơi cũng được nó chuyên cho phòng hát chuyên nghiệp à, mẫu này có giá trị là 12 triệu 500 các bác nhé vẫn sơn vẫn sơn cát vẫn sơn cát nhưng con này nó có lỗ thông hơi đằng trước con này lỗ thông hơi đằng sau các bác nhé cũng của TD đó thì con này có lỗ thông hơi đằng trước mẫu mới ra thì vừa mới cập bến nhà thông minh 17 xong thì hôm nay em quay video trực tiếp luôn cho các bác nhé ờ, có giá là 12 triệu 500 này DB Autic đó DB Autic là một thương hiệu rất là nổi tiếng mà nhà thông minh 17 phân phối ờ, mẫu này thì thiết kế của nó rất là thon gọn nhỏ đẹp rất là bát 30 các bác nhé ờ, con này có giá trị là 12 triệu 500 Đấy, mấy cái cái phân khúc này nó tầm 12 triệu 500 với có một mẫu 13 triệu Rồi, phân khúc này nó còn phân khúc tầm trung 12 triệu 500 Đấy. Technology Form USA các bác nhé sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu DB Optic và có mã QR quét ở đây đây các bác có thể thấy à, và tiếp theo ở dưới thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm đó là sản phẩm uh, ờ, DB Optic uh, ờ, PK uh, à, một uh, con này là PK 1215 có nghĩa là con này con súp các bác nhé con này là súp bớt 40 súp hơi Đấy súp này đang có giá là 7 triệu 200 nghìn đồng súp hơi các bác nhé sơ qua thì bên em lại tiếp tục đến với lại uh, mic thì hiện tại nhà em đang có mic uh, ờ, TD Acoustic M12 các bác nhé M12 thì bên em đang bán với giá là uh, 2 3 triệu 3 triệu một bộ đấy các bác nhìn đây là tay phủ của mẫu M12 này còn đây là tay của mẫu M8 này thì là mẫu uh, sần nhám còn đây là phủ bóng các bác nhé đấy thì phân biệt giữa tay con M8 và con M12 là một con là phủ thêm lớp bóng còn con này là sần nhám thì M12 thì bên em rắn bán với giá là 3 triệu còn M8 thì bên em đang bán với giá là 2 triệu 8 các bác nhé và tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có thể thấy là một con quản lý nguồn PS602 đến từ thương hiệu uh, ờ, TD Acoustic thì bên em đang bán con này với giá là 1 triệu 900 và cái mẫu mà có điều khiển thì là 2 triệu 3 các bác nhé Đấy quản lý nguồn ờ, PS602 vang thì tại đây em đang về một mẫu vang BMX S9000 là mẫu vang của nhà thông minh 17 đặt riêng các bác nhé con này với ờ, con S690 này thì nó giống nhau nhưng con này bên em đặt riêng thì giá nó rẻ hơn 500 nghìn các bác nhé có 4 triệu 7 thôi nhưng mà chất âm sẽ giống nhau không khác nhau gì cả và tiếp theo là một con đẩy TD Acoustic DK 2.8L nhé Hiện tại thì đa số công trình nhà thông minh 17 sử dụng toàn bộ là đẩy DK 2.8 công suất con này thì là tức là hai cây cho ra 800W một cây con này cũng khá là khỏe và bên em lắp cũng rất là nhiều rồi tiếp theo thì đây là nó sẽ đến với mẫu ờ, vang số BBS690 các bác nhé con này thì bên em đang có giá là 5 triệu 200 nghìn đồng chip xử lý là 21571 chip mạnh nhất hiện nay trên thị trường à, cho dòng chip 64 bit và xử lý rất là khỏe các bác nhé Đấy, thì ờ, con này cũng có cả chỉnh bằng tay cả chỉnh bằng máy tính để cho các bác về có dễ can thiệp và chơi tiếp theo là một con vang DBS 500p một con vang giá bình dân 3 triệu 8 thôi chất âm cũng khá là hay có tích hợp cổng quang bluetooth chỉnh bằng máy tính USB cắm ở đây Rồi, con này thì khá là nhiều chức năng hay cho anh em chơi và tiếp theo đó là một con vang số à đâu một con nâng tiếng chính hãng đến từ thương hiệu DB Acoustic các bác nhé Đấy, con nâng tiếng này là con tính tiếng DAC 5F có tích hợp uh, giải mã DAC và cổng quang Bluetooth có đầy đủ các bác nhé căn chỉnh bát check anh em nào muốn mua nâng tiếng chính hãng đến từ thương hiệu DBLTIC thì bên em đang có sẵn mẫu ờ, DSC 5F vang cơ thì bên em đang có một mẫu đây ở ờ, T9 Limited bên em ờ, đang có mẫu này anh em muốn mua thì giá để anh em giá tốt luôn 2 triệu 900 nghìn đồng anh em mà cần uh, cứ alo trực tiếp qua số điện thoại em có vang cơ đây like số like siết gì đây đây số má này Ờ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một con đẩy CF mã là P2008 tức là hai kênh 800W các bác nhé Đấy. của thương hiệu CF cái heo bên em phân phối chính hãng con này là 6 triệu rưỡi các bác nhé mặt phanh nhôm rất là đẹp và đẩy thì ờ, em đang có mã 2.10L nữa các bác nhé tức là hai kênh uh, ờ, 1000W thì em để trong kho em chưa trưng bày ở đây và một mẫu uh, giống như này nhưng mà là bốn kênh 1000W nữa các bác nhé thì à, mẫu à, hai kênh 1.000W thì là 6 triệu rưỡi còn 4 kênh 1.000W thì là 10 triệu thôi nhé đấy thì em còn để ở trong kho nhưng mà chưa chuyển ra đây bởi vì là còn còn quá quá nhiều hàng và tiếp theo thì à, chúng ta sẽ đến với một con đẩy LA650GL tức là con này là 650W một kênh các bác nhé mặt vàng mẫu trước thì bên em đang có con này bán với giá là 5 triệu Đấy, giá rất là hợp lý cho anh em chơi sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu TD Acoustic cho ra công suất 600 W một kênh đánh căng một cặp full 30 và tiếp theo ở đây em đang có một con đẩy ờ, này nó hơi bị xước một tí hàng trưng bày à, bên em đang muốn ờ, trước là giá là 7 triệu 2 à, tức là 4 kênh 680W một kênh các bác nhé bên em đang muốn thanh lý với giá là 5 triệu 500 nghìn đồng có một con trưng bày duy nhất thôi các bác nhé anh em quan tâm thì em để rẻ cho để về các bác chơi nó, không hỏng hóc gì nó chỉ bị hơi xước một tí ở chỗ này cho vận chuyển và và quẹt đấy thì ờ, tiếp tục thì ờ, chúng ta sẽ lại đến với những cái mẫu súp 30 súp 30 thì ở đây em đang có súp 30 của TD Acoustic này súp 30 của DB này súp 40 của TD này thì hai mẫu súp 30 này bên em đang ờ, để giá cho các bác là 5 triệu 2 các bác nhé phân phối chính hãng 5 triệu 2 một uh, quả còn uh, súp 40 này bên em đang có giá là 6 triệu rưỡi các bác nhé đấy tiếp theo thì chúng ta lại đến với một uh, dòng loa giá rẻ là TN các bác nhé con TN này thì nó bằng giá với con PACT ờ, ngoài kia thì bên em đang có giá là 6 triệu các bác nhé anh em là muốn mua những dòng full 30 chính hãng thì để là ngâm cứu đến những dòng này giá chỉ có 6 triệu thôi và chúng ta sẽ đến với một số dòng loa cao cấp các bác nhé của CF thì ở đây chúng ta đang có mã CF FS112 bên em đang bán với giá là 18 triệu các bác nhé còn một dòng cao cấp hơn nữa đó là SV12 25 triệu các bác nhé để anh em nó quan tâm đến sản phẩm à, chất lượng chính hãng của thương hiệu CF, TDOTIC, DBOTIC hay là uh, các thương hiệu khác nữa thì alo trực tiếp vào số điện thoại bên nhà em nhé hôm nay thì uh, video nhà em uh, quay và báo giá tất cả các sản phẩm cho các bác thì nó hơi dài anh em nào quan tâm thì có thể qua địa chỉ tổ 6 Hồ Diệu thành phố Tây Bình để được nghe xem trải nghiệm trực tiếp các bác nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo